chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn Biệt đội ván trượt Siêu ván trượt các bạn nha Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn Tới những cái ờ, em ở dưới vùng góc độ nông thôn các bạn ạ Thì các em sau mùa nghỉ hè Thì cũng chỉ chơi những cái môn thể thao như môn ván trượt Thì ờ, qua đây ờ, các bạn mà có xem được cái clip này của anh em mình Thì hãy cho mình một đăng ký, một lượt chia sẻ nhé các bạn nha. Nhớ subscribe cho anh em mình nha các bạn nha đây là biệt đội ván trượt đây ở trong cuộc đời chúng ta thì không có tầng 4 các em này là ở dưới ờ, vùng nông thôn các bạn ạ thì ngoài cái môn ờ, thể thao ván trượt này ra hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem nhé các bạn xem được cái video này của anh em mình thì hãy Hi. đăng ký ờ, ủng hộ kênh nhá nhớ subscribe nhá và lời đầu vâng, tiên vâng. cho đoàn gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người cùng vâng, các bạn sức khỏe niềm vui hạnh phúc nha

Ha ha ha!